chuẩn bị uống dâm boss chuẩn bị chung no. chuyến du lịch no. máy quay phim máy nghe nhạc no. máy chụp hình à đội tan cao để chúng tôi vô có tham gia là có được quà cùng vô đây là cùng chung hết